Ok bạn ơi, thì hôm nay nè mình đã mời các thành viên của Hero Team vào trong đây để chơi chung với mình một cái gọi là một cái cuộc đi chơi phiêu lưu cùng với nhau anh em ơi. Đó, thì mọi người ơi, mọi người biết hôm nay em mời mọi người vô đây để chơi trò gì không? Biết không? Không, biết cái liền không biết đúng không rồi ok em sẽ nói cho mọi người biết nha và nói cho những bạn đang xem video biết luôn thì hôm nay nè chúng ta sẽ cùng nhau tham gia một cái cuộc đi cắm trại người ta gọi là cắm trại trên mặt trời ta da trời hả đúng rồi đi đâu đi tự sát thì cắm chạy vậy à, ờ. tào lao tào lao chúng ta cắm chạy ở trên một cái mặt trời thì cái mặt trời cái mặt trời này nè thấy không trên trên trời này thấy không chúng ta sẽ Đâu. leo lên trên cái mặt trời sau đó cắm chạy trên đó được. được mà được yên tâm em làm được hết bằng cách nào thì mọi người từ từ sẽ biết bây giờ à, khoan, khoan, khoan, khoan. anh anh lấy mặt trời xuống mày mày à, chuối anh làm gì anh anh làm gì vậy à, lấy mặt trời xuống anh anh dùng anh dùng cái hút bùng cầu đấy anh anh hút ông ông mặt trời xuống xuống xuống dạ, đây hả à. sao hút được ông mặt trời tuốt trên trời sao hút được tào lao tào lao à mà khoan hình như hôm nay mình lại thấy thiếu một người thì phải để đếm coi à, simmy nè sammy nè timmy nè camui nè anh dịch nè kairon nè với mình nữa là bảy người nè hình như là còn thiếu, thiếu ai nữa ta thiếu ai ta thiếu ai ta thiếu em ơi à thiếu siro bạn ơi trời ơi trời ơi là trời thiếu siro các bạn ơi hay trời ơi, bạn ơi mệt ghê luôn á ông siro á hôm qua mình quay clip ổng cũng không có mặt hôm nay cũng không có mặt luôn trời ơi trời anh dịch ơi em nói thiệt nha anh làm sao làm anh gọi là kêu ro à đây ro đây rồi hello ro trời ơi đây ok được rồi mình cứ coi như là con con con sói đây là anh ro nha ok hello anh rô hôm nay anh ro sẽ vào đây để quay clip cùng với bọn em đó ro dạ dạ gì dịch gì dịch gì dịch đừng đừng đừng cái này là rô mà anh bình tĩnh bình tĩnh ờ, ok không phải rô <laughs> không bao giờ hỏa chó <laughs> ok rồi hôm nay anh sẽ cùng đi cắm trại với bọn em nha rô ok rồi ông ông gật đầu kìa rồi ok bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lên mặt trời thế nào chó luôn á tào lao tào lao em đang nói chuyện với ông Sido ok rồi chúng ta cùng nhau gọi là lên mặt trời thế nào các bạn ơi rồi đi thôi đi thôi trời à, cây xong mới lên mặt trời nè rồi xong một tí đó anh dịch lên tới mặt trời Chúng ta sẽ có món sóc nướng để ăn Tào lao quá à Đây em chỉ nè Chúng ta vào trong công cụ nè Chúng ta lấy cho chúng ta mỗi người một cái phi thuyền máy bay Chúng ta bay lên trời bình thường mà Ok để em làm cho Ok phải làm hết đi, Chúng ta có 7 người đúng không 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rồi Timmy ở nhà nha <laughs> à, Giỡn thôi giỡn thôi 7 nè rồi Timmy nữa nè Rồi nạp đạn vô Lên lên lên lên Nạp đạn hết chưa năm anh em siêu nhân năm anh em à, siêu nhân à không bảy bảy anh em siêu nhân mới đúng bảy anh em siêu nhân chuẩn bị đi thôi nào ủa, ủa sao mọi người leo hết rồi còn chỗ tôi đâu à bên đây bên đây ok rồi phong điểm đi let's go đi thôi nào mười chín tám bảy sáu năm bốn <laughs> ba hai rồi xong cây đòn đi trước. Ê, sao nổ máy bay luôn rồi? cái gì vậy sao đầu máy bay rồi cái gì vậy sao mà nổ máy bay tới tôi luôn rồi trời ơi trời nhìn tôi nè alo à, tính ra tính ra mình nổ máy bay xong simi với cây đòn những còn vẫn còn bay trên trời Dịch cứu cứu CP kìa, cứu CP kìa, kéo xuống. Móc móc xuống móc. Dạ dạ. Đi xuống cai đi xuống. Trời ơi, sao sao cai bị bay trên trời luôn rồi. Không xuống. Không xuống. Rồi kéo kéo kéo xuống, kéo xuống. Lấy lấy lấy lấy đồ hút hút hầm cậu kéo xuống. Lấy đồ hút hầm cậu kéo xuống. Xuống đây. Rồi xuống đây. Ờ. Ok bây giờ mình với anh Dịch sẽ kéo hai người này đi đi ra ngoài à, gì ta cái cái bãi biển để bọn mình à, quăng quăng xuống đó nha. Ok. Quăng quăng xuống bãi biển, quăng xuống bãi biển đi đi bị đâu rồi vậy? không biết nữa đứng im chỗ rồi thôi đem đem đem xuống bãi biển quăng đi ok bạn ơi bây giờ chúng ta chúng ta sẽ đặt ờ, đặt cái phi thuyền mới để chúng ta bay lên mặt mặt trời nào trời là trời bởi mất tiêu rồi ok rồi lại rồi thôi mệt quá cái khúc này mình nghĩ rằng mình sẽ lên mặt trời đi rồi mình quay tiếp nha khúc này ờ, loạn quá rồi ok chúng ta cùng nhau lên mặt trời thế nào let's go One hour later Ok mọi người ơi, thì bây giờ Hero Team bọn mình đã lên được tới mặt trời rồi nè Đây, ghê chưa, ghê chưa Wow, tôi không ngờ cái mặt trời trong mini world nó lại là một cái khói màu màu đỏ chót vậy luôn á. Ôi, nhưng mà hình như nó nó nó nóng lắm Timmy ơi, coi nè. Nóng hổi luôn á. Wow. À, nó hồi nãy là mấy người nó nướng tôi chín luôn rồi tại vì trời tôi lỡ đụng vô cái nó bốc cháy tôi luôn đúng không ờ đúng rồi timmy mà đụng vô mặt trời cái timmy biến thành heo quay luôn á anh dịch cũng thành dịch quay luôn á trời ok rồi bây giờ chúng ta sẽ mở cái rương ra nào Trong đây là có rất là nhiều đồ nè Thì mỗi người lấy món nha Mỗi người một món nha Tại trong đây nè Thì chúng ta sẽ phân chia ra Người nào sẽ là người chặt gỗ Người nào sẽ là người gọi là đi đi đi đào đá Người nào sẽ là người chiến đấu với quái vật Chúng ta sẽ phân chia ra nha Ok Rồi ừ, bây giờ ờ, người nào là người chặt gỗ thì lo lo cưa cái cây đi Gì anh anh sẽ làm gì với cuộc đời với một khẩu súng này à, à <laughs> ờ oh. cây súng này em nghĩ là sử dụng để tiêu diệt quái vật anh anh bắn chúng con quái vật nào thì con quái vật đó sẽ biến thành trứng đó con quái vật theo đưa lại mày vậy sao sao bắn tim mây vậy trời ơi thôi bình tĩnh anh bắn tim mây vậy nó nó nó nó rơi ra con trứng con hà mã đó không được đâu ok <laughs> ok ủa rồi ai ai làm người cưa cưa cưa cây thì cưa đi mọi người rồi bây giờ bây giờ là phụ nữ làm việc đi bây giờ là phụ nữ làm việc đi Con cây phụ nữ cưa cây cưa cưa nhanh lên cưa nhanh lên trong đây là mình có rất là nhiều gỗ nè các bạn ơi ok mình sẽ lấy gỗ nè bây giờ mình sẽ chế ra thành mấy cục gỗ bình thường nha chế thật là nhiều ra luôn làm một cái sàn để trồng cây nha trồng cây nữa hả trời em nghĩ đâu cần trồng cây đâu rồi em dùng hết gỗ thì lấy đâu ra gỗ mới nữa trời ơi Rồi bây giờ em sẽ chế bàn chế tạo nè Rồi em để bàn chế tạo ra đây Ok. có bàn chế tạo còn chế làm gì nữa Ôi Phong <laughs> ơi, Phong ơi, tới đây nè Phong, Phong Tính ra có bạn chế tạo chế làm gì nữa trời Nè Hả gì vậy Ôi Ui Lội xuống là chết luôn Wow Thì ra là, thì ra là bên bên bên trong mặt trời là là là dung nham mấy bạn ơi Ui té giờ mấy ba Làm gì Bình tĩnh Ok thôi ờ, chúng chúng chúng ta cần phải thả một người xuống đó để để thử để thử nghiệm chúng ta quyết định thả anh dịch à, xuống. Rồi, simi rơi xuống rồi. Rồi xong, Kairon rơi xuống luôn. Rồi xong rơi xuống quá trời luôn ơi mọi người ơi tính ra là trong thế giới này là chết là mất đồ nha mọi người chết là mất đồ á <laughs> rồi xong rồi xong rồi xong mất hết đồ luôn rồi trời ơi hero team phá hoại bạn ơi trong cái hero team này tàn phá hoại không ai trời ơi trời ok còn tôi còn tôi thôi tôi mệt quá tôi mệt quá tôi không muốn nói nữa tôi tôi cắt thở tôi chết luôn quá ok bây giờ mình sẽ thử qua bên à, cái hành tinh à, bằng bằng bằng bằng sắt thử xem coi bên đó nó có gì nha ok rồi mình sẽ đặt lóc nè ôi dịch bay quá kìa à, à trời trời, trời tôi xém té xuống luôn đây chính là một hành tinh heo ủa sao sao anh dịch qua được vậy ủa kỳ vậy bay qua tôi để em qua đây đây em đang đặt bà lóc qua đây để em xíu để em xíu ôi khoan con quái vật ở đây nè ai làm ơn qua giết quái vật hộ em cái tôi tôi tôi tôi có kiếm tôi có kiếm nè đâu đâu đâu rồi sammy qua đây nhanh lên đặt xuống là chết thôi còn đâu nữa <laughs> sao? rồi ủa anh đuổi nó phải xuống rồi chơi kêu nó chết rồi ôi rồi sao mà anh anh quýnh bằng cây đó rơi theo vậy ok à? ok rồi để em qua nè ở bên đây là cái hành tinh gì vậy ủa sao nãy em thấy có quái trời con vật trên đây mà đâu biến mất hết dạ, rồi con vật của em nè ôi con timmy wow, wow quá trời timmy luôn không ờ, sao chúng ta chúng chúng ta sẽ đem timmy về để làm thịt ăn nha bạn ok đi đi đi đi giờ chúng ta sẽ về nhà nè ok về về là hành tinh của chúng ta thôi ok rồi ok rồi bây giờ chúng ta sẽ qua bên hành tinh khác nha à, qua thử cái hình tinh hành tinh màu màu vàng đi màu vàng hình như là là cái cái cái mặt trăng nữa bạn ơi ok qua thử mặt trăng coi bên đó có gì nè rồi, ok rồi qua wow. đó đừng có quýnh nhau nữa quýnh nhau té rồi xong cái đó té thêm lần nữa rồi Trời ơi Ok rồi em xem coi Ui trong đây nhiều gà thế Wow hấp dẫn rồi mình làm thịt tới đi mọi người Để mình có Ủa thịt gì vậy Sao Ủa, gà, gà, gà của anh Tinh là sao giết rồi Má tính mở quán KFC hả Đúng rồi, em tính lấy thịt đóng đùi gà này làm cám sơi ăn á mà, Ôi, không có gì đâu. Ờ, bên dưới này còn có một con nữa ra ủ nó xuống với cây. Ê, có quái vật nè Phong ơi, có quái vật nè. Ủ nó xuống. Ui ui ui. Ờ. Xuống mày ok rồi giết rồi <laughs> quái vật ở đây dễ vậy mấy con quái vật uh, ở trên hành tinh này là dễ giết lắm mình chỉ cần đẩy nó rơi xuống là được thôi bên hành tinh mình có hai con tivi đang ngủ ở bên bên phải cơ. <laughs> hai tivi đang ừ ừ nó đang nằm đây nè có hai tivi nó đang, đang ngủ ở đây nè <laughs> hello lên xuống dưới đi ok rồi thôi lên lên lên lên bây giờ chúng ta sẽ làm gì nữa đây ta chứ em để ý nha cái hành tinh này ô hành tinh than kìa bạn ơi wow ấy mà thôi mình nghĩ mình không nên qua đó đâu tại bên đó mình đâu thấy có gì đâu ngoài mấy mấy cục than đang hồi lùi ra đâu có gì Ồ, đâu có có có ai có cúp không có hả này này em có nè để làm gì thử, thử ra khoét khoét lỗ mấy cái hành tinh xem có gì không đấy không ờ đúng rồi em nghĩ là năm. em nghĩ là nó không có gì đâu thôi mình nghĩ là bây giờ bọn mình phải qua bên hành tinh kim cương các bạn ơi wow đây chính là chính là cái hành tinh mà chắc chắn có nhiều bạn thích nhất nè ủa rồi còn ai còn còn còn cúp còn đồ không vậy Ờ, anh con à, anh con khẩu súng để bắn ờ, rồng thành con trứng à Ờ nhưng mà à, khoan, bây giờ chúng ta cần một cái cúp để chúng ta gọi là đào kim cương Vậy còn ai còn không? Này còn cái cúp này, à, cúp đào kim cương ờ, Simi đưa Phong đi cái cúp nè chồng cái cúp này cái cúp gỗ sao mà đào được thì tôi còn cái cúp đấy à ừ, qua qua qua bên này đi phong trời ơi bên ok để qua bên điện ngọc thử coi ui wow ui quay quay giật quay giật kìa ui giết nó giết nó trời ơi phong trời má nó đánh cho mình tè tè đồ luôn rồi ai à, dạ, dạ, ai dạ. mày mày mày không có giật quá giật từ từ bình tĩnh yên tâm mày mày rơi xuống dung nham đi ok mình đánh nó rơi xuống dung nham rồi ui rồi trời quay qua gặp con quái vật cung mấy bạn ơi Ôi Ủa, ra ông không có cây súng mà ông không có đạn là sao chơi Có mà thằng Khang lụm đạn rồi. Trời ơi trời Tôi có súng mà không có đạn Ê mọi người ơi có cái cổng gì nè Hả thật sự Ok ơi. ơi đợi để em qua đợi em qua từ mọi người đi trước hả chị Ok thôi thôi mình chui vô cái cổng này đi mọi người cổng màu màu, màu xanh nhìn lạ lạ nè À trời ơi Oh my god Ủa, ủa khoan Ủa, ủa chỗ, chỗ, chỗ này là chỗ nào vậy Ủa Không Ủa ủa biết rồi ủa mọi người ơi chỗ chỗ này chỗ nào vậy sao lạ vậy tự nhiên mình dịch chuyển được đến chỗ nào đây cổng màu xanh này nó dịch chuyển à, à, khoan mọi người ơi à, trong hero team mình có ai là là, là con rồng không mọi người Đấy, à, <laughs> nó bay tới kìa Oh my god dạ. Gì vậy Không ơi rủ đi khám phá hành tinh như vậy rủ chết đâu mà gọi đâu là chi đây Em có biết đâu em tính Gì vậy À nó giấy em nè Ôi con rồng nó hút em nè Rồng hút em nè À rồi xong chết của em luôn rồi Ôi rồng nó hút đâu anh chết qua rồi rồi xong rồi người thú cởi thú đi mọi người tôi, có đầu để tôi chơi nó tôi có đầu tôi chơi chơi nó nè à. trời gì có đầu gì trời ơi có cây súng này sao mà giết con rồng được ủa con rồng kìa các bạn ơi thôi thôi thôi toan rồi toan rồi thôi mọi người em em nghĩ rằng chúng ta không nên à, gọi là cắm trại trên mặt trăng nữa đâu em nghĩ là nó nó nguy hiểm quá ủa con rồng đang tính làm gì vậy ủa nó khe lửa nó khe lửa không lửa kìa trời ơi ơi thôi thôi toan toan để mình mình chịu hồi ra con con voi mình cưỡi mình chạy các bạn ơi voi nè rồi ờ, ok ơi cảnh tượng kinh hoàng rồng chú môi hôn Timmy ok ơi mọi người ơi mình nghĩ rằng là mọi người ơi mình nghĩ rằng là bây giờ chúng ta cần phải về lại à, làng hero team thôi chúng ta không nên ở đây nữa đâu ở đây nguy hiểm quá rồi rồi rồi nó phun kêu phun kêu rồi xong Trời ơi bạn ơi <laughs> Nguy hiểm quá Thôi ok mọi người nha Bây giờ mình nghĩ rằng video này cũng đã dài Thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây Và bây giờ mình phải về lại làng Hero Team đây Ở đây nguy hiểm quá Không ở đây được rồi Ok tạm biệt mọi người nha Bye bye Đi đây